rồi chúng ta đang xem tập kế tiếp của điểm tham quan du lịch Đại Nam Văn Hiến nha cả nhà

Đó, ờ, chào cả nhà kính yêu nha chúng ta đã đến Đại Nam Văn Hiến nha rất là vui phong cảnh rất là đẹp và hữu tình Rồi, xin chào quý vị và hẹn gặp lại video kế tiếp nha chúc cả nhà sức khỏe nha dưới video có chữ đăng ký màu đỏ nha cả nhà bấm vào lượt xem và đăng ký cho một lượt nha và những video kế tiếp những video kế tiếp nha hoàn toàn miễn phí nha và xin chào và hẹn gặp lại tập kế tiếp của đại nam văn hiến nha cả nhà xin chào xin kêu chúc cả nhà sức khỏe nha và thành công trên mọi lĩnh vực nha bye bye xin chào và hẹn gặp lại chúc mọi người sức khỏe nha bye bye